Lucy Channel Chào mừng các bạn đến với Lucy Channel Hôm nay tôi bóc tranh này nha Đây là màu hồng đậm Đây là màu vàng đề các bạn để bắp chanh có con voi có hai con hơi có tì còn con hổ với, với lại cái này nước con qua phun ra đợt này cũng cứ có con con này sư tử rồi mình sẽ to nha đầu tiên mình sẽ tô con voi trước con voi bình thường màu xanh dương đây là cái đầu con vong giờ mình lấy to xong thì mình sẽ tô cái cái vòi con voi nha màu xanh này tiếng ngân là lâu nha các các bạn dùng cho tôi xong cái cái cái mặt con voi cái vòi con voi nha mình sẽ tô lại những cái chỗ nó còn trắng các bạn tô cẩn thận rồi chuẩn bị lem ra ngoài nhé có tay con voi Người tôi bị ngoài chốt nha sức đây không liệu đừng xa kêu cứu cho muôn làng của ta các bạn bạn thấy con voi này giống con voi ở bản đồ không đây là chú voi con chú có ngà điều nghĩa tôm tốt tiếp nhé bị giọt nước của con voi phóng ra rồi chú voi thì đang nghịch nước nha Giờ tiếp theo tôi có phải bơi nha Mình sẽ chọn màu đỏ mình sẽ làm mình non tôi có móc chân con nha giờ mình sẽ chọn màu hồng để mình tô cái vầy mình làm cái này nè, nó khó mòn chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau đừng quên đừng đừng quên ấn cái chuông thông báo báo nha và đừng quên đăng ký xin chào tạm biệt xin chào tạm biệt nếu mình cốc màu quá đâu